Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá VIP cũng như là kênh ờ, Tiếng bóng đá cùng với kênh Tiếng so kèo luôn nha anh em. Thì như Tiếng đã chia sẻ, kênh Tiếng bóng đá VIP này, đó Tiếng bóng đá VIP là cái kênh mà Tiếng ờ, vừa mới lập ngày hôm qua thôi để lên full các trận cầu tại cái giải đấu SEA Games 32 ở mùa giải năm nay cho anh em tham khảo. Đó, thì uh, mới hôm qua thì Tiếng cũng vừa lập xong cái kênh này và Tiếng đã lên cho anh em hai cái trận đấu khai mạc tại bảng Nga. Đó chính là trận đấu giữa U22 Campuchia với Đông Timor này cũng như trận đấu giữa Indo với Philippines thuộc bảng A nha anh em thì tiếp theo trong cái video ngày hôm nay tiến sẽ lên thêm cho anh em hai cái trận đấu tại uh, vòng bảng đó hai trận đấu đầu tiên tại vòng bảng tại bảng B thì trước tiên trong video lần này tiến sẽ lên trước cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng U22 Thái Lan với U22 Singapore nha anh em à, thì hiện tại à, trận đấu này được diễn ra vào lúc 16 giờ chiều hôm nay tức là 4 giờ chiều nha anh em đó thì à, nhìn vào bảng bơi anh em có thể thấy được là có sự xuất hiện của Lào Malaysia Singapore Thái Lan cùng với Việt Nam thì à, như anh em cũng hiểu rằng là cái thằng Thái Lan cùng với Việt Nam và malaysia chính là ba cái đội bóng mà là ứng cử viên cho cái uh, uh, ngôi vô địch để lấy cái huy chương vàng ở cái SEA Games 32 mùa này cũng như là là cái ứng cử viên cho ngôi vị là nhất nhì ở trong bảng đấu này để tiến vào vòng tiếp theo đúng không anh em đấy thì trước khi mà đưa những sự lựa chọn hợp lý nhất ấy thì đầu tiên anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về tỷ lệ kèo trước nha anh em đó xong đó chúng ta đã đi phân tích về cái trận đấu này sau đó sẽ đưa ra những sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để cho anh em chúng ta có thể kiếm cơm gạo từ cái việc mà à, chọn những mã kèo chuẩn nhất cho anh em có thể đầu tư kiếm lãi ok thì à, anh em hãy cùng tiến đảo qua đây à, nhìn vô cái màn hình anh mới có thấy được đây chính là cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trong cái trận cầu đêm nay thì cái thằng uh, à, U22 Thái Lan sẽ chấp U22 Singapore với mức chấp khá là cao 2.25 cả trận này đó và ở ngay hiệp 1 thì Thái Lan cũng sẽ chấp Singapore với mức chấp là một hoa Còn về mã tài xỉu ở trận cầu đêm nay, đó chính là mã 3.5 cho mã tài cả trận và 1.5 cho mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 thì nhìn chung anh em có thể thấy hiện tại tiếng chưa lên cho anh em cái mã kèo phạt góc cũng như thẻ phạt vì đơn giản đây chính là cái giải ao làng anh em cho nên nhà cái chưa có đưa lên những cái tỷ lệ kèo như là phạt góc hay là thẻ phạt này nọ vì tiếng cũng lên cho anh em cái video này khá là sớm ấy đó để lấy được cái đề xuất youtube cho anh em có thể tham khảo thôi còn nếu như anh em muốn chơi được quãng kèo góc hay thẻ phạt này nọ thì tốt nhất là đợi uh, đợi trước giờ bóng lăn tầm ờ, hai uh, ba tiếng đồng hồ anh em lúc đó nhà cái nó sẽ cập nhật lên các mã kèo cho anh em đó thì để cái việc mà để anh em có nhiều cái mã kèo hơn để chơi chơi để chơi ấy, để có thể sự lựa chọn nó hợp lý hơn á đó ăn cao mà không bị mất like như chơi qua thầu quả cò thì tốt nhất anh em nên chơi trên trang nhá nhưng mà tiếng không có điện không không có tiện để đưa những cái trang đó lên đây đó, đưa lên đây sẽ bị đánh đi cái chính sách của youtube ấy nó sẽ xóa đi những cái video của tiếng và anh em sẽ không thể xem được những cái nhận định của tiếng nữa đấy cho nên tiếng mới sàng lọc ra đó sàng lọc những cái mã kèo như thế này cho anh em có thể uh, nhìn cũng như có thể uh, uh, dễ vào kèo hơn đúng không anh em còn những anh em nào mà muốn có nhiều mã kèo hơn đấy cũng như là muốn có một cái trang chơi uy tín không bị mất like mất phí thì trước tiên anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online hoặc là anh em phải sử dụng cái ví momo thì chỉ cần một trong hai cái điều kiện đó thôi thì anh em cứ trực tiếp liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiến có ghi ở phía dưới màn hình trong cái video này số zalo của tiến ấy à, còn à, cách thứ hai anh em có thể liên hệ cho tiến là có thể liên hệ qua bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong video này đây thì mỗi cái video tiến đều dán những cái đường link dưới phần mô tả anh em gồm có uh, uh, facebook nè tele fanpage và tiktok đó đây anh em ở dưới phần bình luận tiến cũng có ghim này anh em chỉ cần ấn trực tiếp vào những cái đường link dưới đây là sẽ tìm đến được ở được tiếng nha đó thì à, nếu không anh em không biết tìm qua những đường link thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái số zalo 0963 731 346 thì những anh em nào mà tìm đến tiếng tốt nhất là nên gọi trực tiếp cho tiếng đó để xác minh cái giọng nói nha sau đó là chúng ta sẽ à, à uh, tiến hành cái cái bước mà mà đưa vào nhóm cũng như là hướng dẫn cho anh em cái cách mà tạo tài khoản nè cách đăng ký trang nè đó cách chơi cách đặt kèo cách soi kèo này nọ cái kiểu luôn nói chung trên trang chơi rất là ok anh em anh em cần anh em quan tâm thì cứ liên hệ với tiến nếu như đủ điều kiện mà tiến vừa nói tiến sẽ giúp đỡ anh em cũng như đưa anh em vào nhóm một cách miễn phí đó để cho anh em lấy những mã kèo chuẩn nhất trước giờ bóng lăn nha ok thì quay trở lại với cái video lần này à, cũng như mã kèo mà những cái đưa ra tiến vừa mới cho anh em tham khảo xong thì trước khi đưa ra sự lựa chọn của tiến thì anh em hãy cùng tiến đi phân tích về cặp đấu này trước nha đây anh em à, trước tiên bản đấu thì tiến đã nói sơ qua cho anh em rồi đó thì anh em cùng tiến đảo qua luôn về cái tỷ à, về cái phong độ gần đây của hai đội bóng này nhé đầu tiên là Thái Lan thì uh, như anh em đã biết ấy, cái thằng U22 Thái Lan này thường nó khởi đầu bằng cái những là là cái trận đấu thất bại cho anh em đó thì theo đó thì anh em cũng thấy này uh, cái đội bóng U22 Thái Lan này uh, nó đã thua lần lượt là có cái trận thua 1-2 trước cái thằng Malai vào cái năm 2021 đó nè hiện tại trên trang này chưa cập nhật rồi đó và thua 0-2 trước cái thằng Indo ở cái năm 2019 đó nè đó thì những cái trận mà đầu tiên tại cái vòng khai mạc anh em những trận những trận đầu tiên của cái thằng Thái Lan đều là nhận thất bại cho em ở hai cái mùa gần nhất đó thì trái lại với ờ, hai cái ờ, kỳ SEA Games đó thì ở SEA Games 2023 lần này thì U22 Thái Lan đang đứng trước cái cơ hội là phá đi cái dớp mà thua hai lần liên tiếp sau hai cái trận ga xăng gần nhất tại cái mùa SEA Games anh em đó vì hiện tại cái đối thủ mà cái thằng Thái Lan này gặp ở cái trận đầu tiên đó chỉ là U22 Singapore mà thôi còn Singapore thì ờ, nó cũng đã từng bị Thái Lan đánh bại với tỷ số 3-0 vào cái mùa SEA Games năm 2019 nè anh em đó và tại ờ, cái mùa SEA Games 2021 ấy, thì ờ, tiếng nhớ không lầm là cái thằng Thái Lan này cũng đã từng đánh bại cái thằng Ờ, Singapore với tỷ số là tặng 5-0 đó nói chung à, Singapore một, một con mồi khá khá là ngon so với Thái Lan đúng không anh em thì anh em hãy xem qua cái phong độ của hai đội trước khi mà đưa ra sự lựa chọn nó ok hơn để anh em có thể đầu tư nha đây anh em thì Thái Lan cái phong độ của nó ở uh, giải U22 AFF Cup này à, vào năm uh, 2019 cũng như là cái giải uh, SEA Games năm 2019 thì Thái Lan nó đã trải qua cái chuỗi chặng là Ờ, có tổng cộng là 6 chiến thắng đó 6 chiến thắng hai hòa và hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất còn à, hai cái thất bại của nó là một cái thất bại 1-2 trước cái thằng Indo này tại cái trận bán kết à, tại tại ờ, à, cái giải đấu AF Cup cũng như là một cái thất bại cũng là trước Indo anh em thất bại 02 trước Indo tại cái trận khai mạc SEA Games à, vào năm 2019 đấy thì nói chung cái phong độ của Thái Lan cũng như về cái đẳng cấp của Thái Lan tại Đông Nam Á khi mà so với các đội bóng nhỏ như là uh, Singapore, Brunei hay là Đông Timor này nọ cái kiểu thì anh em cũng thừa biết là Thái Lan nó đủ trình để để nó hạ những đội bóng này với chỉ số khá là đậm đúng không? Quan trọng là nó uh, cái thế trận mà nó diễn ra như thế nào thôi, nó có muốn thắng đậm hay không để uh, tính đường dài hay là uh, bung hết sức cho những trận đầu tiên để lấy về những cái điểm số quan trọng mà thôi. Đó. Còn về đội khách Singapore thì nó đã có được tổng cộng là 4 thắng à, ờ, 4 thắng một hòa và 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tính cả cái kỳ à, SEA Games 2017 cũng như là cái kỳ SEA Games 2019 nha anh em đó và cái trận mà gần đây nhất của cái thằng Singapore đó chính là trận đấu giao hữu trước U22 Campuchia đó diễn ra vào lúc ngày 26 tháng 3 năm 2023 này thì cái trận giao hữu này trên sân nhà Singapore nó cũng đã để thua cái thằng Campuchia với tỷ số là 1-2 đó một cái phong độ khá là tệ dành cho Singapore và à, tại cái giải đấu mà mùa SEA Games 2019 ấy thì nó cũng chỉ có đúng một cái chiến thắng cái lọt trận cuối cùng là chiến thắng khá là đậm 7-0 trước cái thằng Brunei thôi mà Brunei thì là đội bóng yếu nhất Đông Nam Á anh em cũng đủ hiểu cái việc đó cho nên cái trận thắng này cũng chả mang ý nghĩa nhiều đối với Singapore đó bên cạnh đó là nó phải nhận 3 trận thua là 1-0 trước Việt Nam này 3-0 trước Thái Lan cũng như 2-0 trước Indonesia nè và hòa 0-0 với Lào thì xét về cái phong độ thì à, cái thằng Singapore này cũng có phong độ khá là ổn ở cái những trận đấu gần đây tại cái giải mà U22 đúng không anh em nhưng mà à, những cái trận thua của nó thì anh em nên nhớ là toàn gặp những đội bóng khá là mạnh thôi Việt Nam Thái Lan Indo thì tất cả đều là hơn trình so với cái thằng Singapore đó nhưng mà cái điều đáng nói đây đó chính là cái trận mà giao hữu gần nhất nó lại để thua cái thằng Campuchia với tỷ số là 1-2 đó trận thua này à, khá là đáng tiếc nha nè à, ờ, thì nói chung xét về tất cả thì cái thằng U22 Thái Lan lúc nào nó cũng sẽ nhỉnh hơn cái thằng Singapore khá là nhiều về mặt lực lượng cũng như là về chất lượng của cầu thủ hai bên đó à, thì trước khi đưa ra cái sự lựa chọn của tiến thì anh em có thể xem thêm về cái à, à, về về các những cái thông số gần đây của hai đội bóng này đây anh em thì như anh em đã thấy này là 5 trên 7 trận gần đây nhất thì đội tuyển U20 Thái Lan đều có từ ba bàn thắng trở lên đó cũng như 6 trên 7 trận gần đây nhất của U20 Thái Lan thì nó đều là cái đội mà mở tỷ số trước đó à, và đặc biệt một điều là 10 trên 10 trận gần đây của cả hai đội bóng này khi mà đụng phải các đối thủ à, mà mà khác toàn bộ một đối thủ đó anh em khi mà nó đụng phải cái đối thủ đó thì nó chỉ uh, không phải nhận quá nhiều thẻ phạt anh em 10 trên 10 trận mà đều có dưới 4.5 thẻ phạt uh, cho cả hai luôn đấy thì nói chung về cái tỷ lệ mà ra kèo xỉu thẻ phạt trận đấu này cũng khá là cao nha anh em nhưng mà như tiếng đã nói đây là cái trận đấu Âu Làng cho nên chưa chắc là nhà cái nó đưa ra cái mã thẻ cho anh em chơi nữa đó cho nên trước giờ bóng lăn tầm hai ba tiếng đồng hồ lúc đó mới biết chính xác được có mã thẻ mã gốc nha anh em à, còn cái việc mà muốn chơi được những mã thẻ mã gốc hay là mã cả đầu ghi bàn hay là nhiều mã kèo khác thì nói chung chỉ có trên trang thôi anh em đó vì cái mã Âu làng này anh em mà chơi bên nhà cái chơi chơi bên anh em chơi qua thầu qua cò nó chỉ cho anh em chơi mã chặn với mã tài xỉu thôi đó mắc like mất phí mà nó là còn phiền phức nữa tốt nhất nên có một cái trang để chơi nhé anh em đó thì ok với những gì tiến đã phân tích tiến sẽ đưa cho anh em cái sự lựa chọn mà tiến uh, uh, chọn trong cái tỷ lệ kèo hiện tại nếu như mà anh em thấy hợp máu chung ý với tiếng thì anh em có thể đầu tư theo tiếng nhé còn không thì xem như là tham khảo thôi đầu tiên anh em có thể đầu tư cho tiếng vào mã kèo là Thái Lan chấp uh, 2.25 cả chặn này đó cùng với đó anh em cũng có thể đầu tư thêm vào, vào mã kèo là Thái Lan chấp Singapore một à, chấp một hoàng ngay trong hiệp 1 luôn thì đây là hai mã kèo mà tiến đưa cho anh em trong cái trận cầu giữa Singapore và Thái Lan đó vì cái trình độ cũng như là là về cái chất lượng cầu thủ của hai bên về độ trẻ nữa thì chắc chắn Thái Lan nó nhỉnh hơn Singapore về màu mặt đó với lại cái vòng khai mạc chắc chắn Thái Lan nó sẽ muốn phá dớp hai cái mùa mà thua liên tiếp của nó đúng không anh em đấy thì anh em mà hợp máu trùng ý với tiếng anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại nhá à, còn anh em nào mà chưa có cái trang để chơi ấy tiếng nhắc lại một lần nữa muốn có một cái trang uy tín để chơi thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online hoặc là internet banking nha đó thì nói chung anh em mà thật sự tin tưởng đó anh em quan tâm anh em mà mà tin tưởng anh em cần có một trang chơi thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link dưới phần mô tả trong video ờ, hoặc là ở dưới phần bình luận anh em đấy thì anh em cứ liên hệ đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như uh, hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên trang để chơi không bị mất like mất phí luôn đó chỉ cần anh em có được cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online hoặc là có sử dụng ví momo một trong hai điều kiện đó thôi thì tiến sẽ giúp đỡ anh em nhé ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như mà mã kèo này có gì thay đổi trước giờ bóng lăn khi mà tiến biết được cái đội hình biết được cái lối chơi của hai đội ấy lúc đó tiến sẽ đưa những mã kèo mà nó chuẩn hơn uh, lên trên nhóm cho anh em chơi ok cho anh em và cái nhóm của tiến cũng nhắc lại là những anh em mà liên hệ tiến hướng dẫn tạo cho một cái trang á hướng dẫn cho anh em tạo tài khoản danh trang chơi danh trang thì tiến cũng sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để lấy kèo miễn phí luôn đó không thu một đồng phí nào từ anh em hết nhá ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây anh em đừng quên là để lại một cái like ở trong cái video này cũng như là bình luận về tỷ số của trận đấu này tiến sẽ sàng lọc qua những cái bình luận mà sớm nhất và nhanh nhất đó và chữ nhất để dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nhé ok thì anh em cũng đừng quên là để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh à, đầu tiên đó chính là kênh tiếng bóng đá vip đó cái kênh mà tiếng đã nói là sẽ lên đầy đủ các mã kèo tại sea games 32 cho anh em tại kênh này đó tiếp theo là hai cái kênh tiếng bóng đá cùng với tiếng số kèo anh em nhớ ấn đăng ký tổng cộng là ba cái kênh này giúp cho tiếng nhé ok thì tiếng cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ tiếng thời gian qua và chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc cho anh em và gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé